chào anh em hôm nay chùm cờ bạc bịp lại ra mắt một video mới giới thiệu đồ chơi sóc đĩa đẳng cấp nhất của tháng 8 năm 2019 bịp không cần đồ em nhá bát đĩa quân cán hoàn toàn xanh chín hàng ngày đẳng cấp nhất rồi cao cấp nhất rồi qua mắt tất cả thầy thợ con bạc già những em nào thua tha xa bờ hãy còn loay hoay để tìm cho mình đồ chơi sóc đĩa chuẩn chỉ nhất đẳng cấp nhất qua mắt tất thầy thợ hãy cùng mình xem video này hàng chuẩn chỉ anh em nhá mình khẳng định luôn hàng ngay độc quyền chỉ nhà mình có các cơ sở khác chưa có thì vì sao mình dám khẳng định như vậy các đối tác nhà mình đã sang trực tiếp các đối tác bên Quảng Châu Trung Quốc đặt vấn đề với họ để họ cho cung cấp cho mình cái dung dịch điện phân anh em nha anh em đi chơi cầm đúng cái dung dịch điện phân để thôi là anh em phải chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi thì vì sao mình dám khẳng định như vậy mình hướng dẫn luôn anh em cách em để anh em vào đồ luôn này khi anh em đi chơi sòng sới người ta đang chơi đấy anh em sẽ vào cho cái dung dịch ra tay để ra tay được khoảng 5 phút anh em nhá anh em vào vị này tứ trắng hoặc tứ đen như kiểm tra quân vị bình thường luôn sau 30 giây một phút để cho cái dung dịch nó ngấm thuốc là anh em có thể ngấm nước vào vị là anh em có thể chơi được em đi thế này mình khẳng định luôn bát đĩa xanh chín anh em nhá bát đĩa nào được bát đĩa của ai được quân vị của ai được không có một tăng tích gì nó bay hơi luôn anh em nhá cực kỳ là hiệu quả luôn cái dung dịch điện phân nó sẽ bay hơi luôn nó không có nước có liếc gì anh em hoàn toàn yên tâm này bát đĩa xanh chín này đồ đạc chuẩn chỉ anh em lên tận lên hẳn cơ sở mình anh em test hàng thực tế thoải mái anh em nhá đấy thì đi kèm với nó tất nhiên nó phải có cái điện thoại có những chức năng nhiệm vụ dung thu phát sóng trực tiếp đây dung là dung trực tiếp điện thoại này không qua bộ phận thu phát sóng nữa chơi thì chơi pin tiểu anh em biết rồi pin tiểu chơi 3 ngày 5 ngày không nói pin rất hợp canh bạc trong rừng trong núi canh bạc chơi dài ngày bật công tắc lên này em khởi động cái máy có cốt tăng giảm nhịp rung mạnh rung nhẹ để anh em chỉnh nhịp rung làm sao cho nó hợp lý thì anh em làm rung một mình em biết anh em nhá mới chơi luôn tay mới vào đồ đều chưa hết thì vì sao mình dám khẳng định như vậy với công thức bảng vị rung cực kỳ đơn giản lẻ rung một chăn rung hai mình khẳng định luôn chỉ rung một rung hai nó không đánh được cái bảng vị em nhá không đánh được cái mặt vị luôn nhưng cái đồ này chơi cực kỳ chuẩn chỉ độ chính xác lên 85 phần trăm anh em đi thêm cho mình này hàng nhà mình bán ra có tem mát rõ ràng có chế độ bảo hành cụ thể luôn một đổi một đổi mới luôn trong vòng một tháng đầu mua hàng cơ sở địa chỉ rõ ràng anh em nhá hoàn toàn uy tín luôn nhà mình có 15 năm kinh nghiệm trong buôn bán đồ cờ bạc bịp anh em hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng một điều gì đấy thì anh em biết rồi mình khẳng định luôn này cái dung dịch này nhà mình khi chưa phôi hóa ra thử làm châm hút có màu có mùi có vị đấy nhưng mà khi như thế là anh em không vào chơi được nhà mình đã các kỹ thuật nhà mình đã xử lý qua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 điện phân này cực kỳ chuẩn chỉ máy móc chuẩn chỉ em nhé bát đĩa xanh chín quân vị xanh chín tiếp tục là chắn này anh em này tín hiệu thu về đó chắn này anh em này mở bát này tứ đen em nhá cực kỳ chuẩn chỉ luôn máy báo tín hiệu cực kỳ chuẩn chỉ luôn khoảng cách bắt được rất là xa một mét hai một mét rưỡi mình đánh thẳng tiếng này vào cái à, lẻ này lẻ 100 triệu lẻ thường ngoài lẻ 100 triệu cho anh em thích chắn này mở bát này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhá đẳng cấp luôn hàng này em đi thế này trên thị trường với hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều nhà mình uy tín chín chất lượng là 10 em nhá khẳng định luôn về cái độ tin tưởng đẳng cấp chuẩn chỉ về cái đồ này anh em đi chơi chọn mặt gửi vàng hàng này độc quyền chỉ nhà mình có các cơ sở khác chưa có hàng trôi nổi hàng giả hàng nhái rất nhiều anh em gọi điện trực tiếp số điện thoại tư vấn luôn anh em mình xong luôn anh em nói ba tiếng nữa này anh em thích xong là xong em nhá đấy cứ sóc chơi là chuẩn chỉ luôn cực kỳ chuẩn chỉ trong bát trong đĩa mình khẳng định luôn nó là lẻ này mở bát này 100 triệu lẻ này mở bát đấy anh em thấy không bây giờ mình sẽ bỏ trực tiếp ra đĩa này anh em cùng cảm nhận nhịp rung với mình xem đồ đạc như thế nào cái đồ không chơi anh em không có đồ là để anh em chơi bịp nữa anh em nhá máy báo rung hai nhịp chắn anh em này đánh 1 tỷ chắn này đánh cả hà nội chắn mở hết anh em thấy không đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ luôn anh em này lẻ này mở bát một tỷ lẻ mở sai một tiếng em nhá tiếng này nó loãng sai này nó rung giật giật loãng sai này bỏ qua này bảy tám tiếng mới sai một tiếng em nhá kỷ niệm lại em tiếng này này rất rõ ràng nhịp rung rõ ràng nhá chắn này khẳng định luôn chắn này đánh lại anh thì đã mất tính trước này chắn một tỷ chắn cực kỳ chuẩn chỉ em nhá mình kỷ niệm em cái tính bạc cuối cùng này 8 9 tiếng có khả năng nó sẽ loãng một tiếng em nha, tiếng loãng mình bỏ qua. Mình khẳng định luôn, tiếng này nó là chẵn này, mở mắt. em thấy không? Cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Không bảo sai số được thì vừa rồi mình uh, giới thiệu với anh em là cái dung dịch điện phân mình sóc đôi ba tiếng bạc anh em lên xem hàng test hàng thực tế luôn để xem độ chuẩn chỉ ra làm sao nhá đấy cái đồ chơi cơ động gọn nhẹ nhất thì nhà mình có ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe gia bắc hà nội bến xe miền đông sài gòn anh em gần đâu qua đó lên xem hàng thử hàng test hàng thực tế thoải mái cái độ chính xác lên 85 phần trăm nhá cái đồ này bịp không còn đồ bát lại được đĩa lại được quân vị lại được đó, ờ, chỉ cần cái dung bình điện phân này và anh em đi kèm theo cái điện thoại này nha là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi dung trực tiếp vào máy luôn cảm biến trực tiếp máy luôn đồ cực kỳ chuẩn chỉ luôn anh em nhá anh em gọi điện trực tiếp số điện thoại 0984 3148 nhà mình sẽ tư vấn cho anh em thì ngoài cái dung dịch điện phân trong sóc đĩa bịp ra nhà mình cung cấp tất cả các dụng cụ liên quan đến cờ bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại lọ dạy bài thì không thì anh em lên xem hàng thực tế thoải mái không thì giao lưu cà phê cà pháo anh em ở xa mình gửi xe đò cho anh em có hướng dẫn sử dụng